này có một cái sẹo ừ, đèn đấy Rồi ok Lần trước lần trước thì mình đã xử lý um, cắt sẹo một lần rồi cắt sẹo và tiêm PRP trực tiếp và hôm nay thì mình sẽ còn một vài cái vùng sẹo lõm mà nó vùng này cũng bên này cũng khá là ổn em ạ vùng này, nó lên cũng nhiều lắm nó lên được khoảng khoảng 50 phần trăm vậy còn những vị cái này lần trước nó rất là lõm này cái này nó phẳng lắm hôm lần trước là có bạn bạn bạn Thảo cơ bạn này đi cùng với anh em đau đúng đây, đây có cái này cái này không đau em dạ không à, bây giờ tôi sẽ dùng cái kim nô này tôi tôi tách cái đấy sẹo này có một cái sẹo nó sót lần trước này tách chưa hết anh sẽ làm cho em đẹp được yên tâm vâng. đấy là nhiệm vụ của anh sứ mệnh của anh là làm cho em đẹp còn đẹp rồi mà không có bạn trai thì không phải lỗi của anh <laughs> Ô, là lỗi của anh cũng là lỗi của anh đúng đẹp rồi mà không bạn trai cũng là lỗi của anh không yêu em tức em là đấy là lỗi của anh để người các bạn dịch lên này thì mình sẽ phải dùng cái cái phương pháp là rf vi video rf vi video để à, chúng ta sẽ kích thích cái vùng cái hình sẹo lần trước của chúng ta cắt cái sơ ấy để, để cho nó nó tăng sinh kích thích vào cái collagen gọi là cảm ứng collagen để nó đẩy lên thì rf vi video đây là đi ừ. anh sẽ tìm hơi mạnh đấy nhỉ nhưng mà em sẽ nhớ mãi cảm giác này cảm giác là lần đầu tiên lần đầu tiên đau mà lại còn mất nhiều máu ừ, đau nó xong nó kích thích tăng sinh collagen đấy nó có vừa cái kim nó đâm tạo ra tổn thương và nó vừa có cái sóng RF sóng RF cái ánh sáng này là nó chỉ cho mình biết dấu hiệu nó phát xung thôi cái sóng mình không nhìn thấy được cái sóng RF đấy không thể nhìn thấy được thu nhỏ lỗ chân lông luôn trở hóa ra xong hết chạy chỉ một tháng là một lần trời ơi bao giờ mới già không đau à thật đau không không đau, không đau. lần đầu à? làm mạnh thế chảy máu mà không đau à ok cái này có thể hơi đau hơn nữa và ừ. nó không cái này nó không đi đến xương đâu nó tê tí là được một lần nó tê nó không đủ phải làm nhiều lần SRS nó phải làm nhiều lần để cho nó tạo được nhiều tổn thương trên bề mặt cộng với lại là cái sóng rẽ nó đi xuống nhiều hơn để nó kích thích được collagen còn là một lần chảy máu thì nó không có hiệu quả không được rồi đấy nó phải làm nhiều và buộc và tất cả các trường hợp mà điều trị sẹo lõm thì phải chảy máu nên là cái kim cái kích thích nó phải đạt được qua cái màng đáy khi sử dụng cái máy RF này thì các bạn sẽ chú ý là các cái vùng da các vùng diện tích trên khuôn mặt chúng ta thì không phải chỗ nào nó có cái nền nền cứng như là cái xương gò má đâu nên là nếu mà ở vùng xương gò má này thì chúng ta dễ làm hơn chỉ cần là ấn mạnh và giữ chắc cái đầu này thì cái kim nó sẽ đi xuống được tuy nhiên cái vùng dưới gò má hay là những vùng hõm má thì hầu như rất là khó nên khi vậy chúng bạn các bạn sẽ phải kéo nó kéo cái da nó dịch lên một chút thế này chia đôi ra một nửa thì khi chúng ta làm nó sẽ kéo lên như này đấy và dí vào cái phần xương gò má phía dưới lấy cái lần chứ không bắn cái dưới làm cạnh thì nó sẽ đi vào được thì nó sẽ gây ra tổn thương đập còn nếu không thì cái kim nó rất khó đâm vào da chỗ này thì có thể tìm ra cái chỗ cái vùng xương góc hàm phần trên đó nếu vùng dưới này chúng ta lại sẽ lại kéo xuống một chút dưới này nó có xương làm dưới này kéo xuống như này chúng ta tìm như này đó nhưng bạn này thì không làm gì đấy không <laughs> có sẹo chỉ các bạn làm đây thôi rồi bây giờ thì ờ, <clears throat> sau khi mà làm rf xong tức là kích thích bằng cái cái đầu rf vi điểm đầu kim và đầu sóng rf nhiệt thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái dung dịch chất tăng trưởng này cái PRP đã được hoàn hóa xong ấy sẽ tiêm trực tiếp vào cái đáy sẹo và tất cả cái vùng mà mình vừa kích thích xong để cho nó nuôi dưỡng cũng như là kích thích tăng sinh cái mô collagen ở dưới cái đáy sẹo lên đó một Nếu bạn thấy video này có ích với ai đó thì hãy giúp tôi chia sẻ nội dung video này. Chúc bạn thành công! Đừng quên subscribe kênh của bác sĩ cũng như là à, bấm vào nút chuông bên cạnh để mỗi khi mà có video mới nhất thì bạn sẽ là người nhận được và xem sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ Ninh. Xin chào! Bye.